Hành xử của cán bộ qua vụ bánh mì không phải thực phẩm. Mấy hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện video clip gây ảnh hưởng mạnh khi một thanh niên bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện xe máy, giấy tờ do ra đường nhưng không có nhu cầu thiết yếu. Khi trên xe, anh thanh niên có treo túi đựng một ổ bánh mì và một chai nước. Người thanh niên tên Trần Văn Em, lực lượng làm việc thuộc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Tại trụ sở Ủy ban phường, anh cán bộ phân tích cho anh thanh niên thấy rằng việc mua bánh mì trong giai đoạn này là không cần thiết qua lời giáo huấn. Bánh mì đâu phải là lương thực thực phẩm, lương thực là gạo, rau củ, muối cá, thịt, vân vân, những cái thức ăn. Bánh mì là món ăn luôn rồi. Từ ngữ lương thực không phải vậy, em lên Google search ra mới hiểu được. Đến ngày 20 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường thành phố Nha Trang có thư gửi anh Trần Văn Em, nội dung thư xin lỗi và nhận khuyết điểm về thái độ thiếu chuẩn mực đối với người dân do chưa nhận thức đầy đủ chỉ thị 16 của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa Trần Lê Hữu Thọ, người xử lý vụ việc. Về câu nói của ông Trần Lê Hữu Thọ với anh công nhân Trần Văn Em tại trụ sở ủy ban, thoạt nghe thì người ta cho rằng ông Thọ phát ngôn bậy bạ, coi dân như con nít, nhưng nhiều người có cái nhìn khác. Nhà giáo Đinh Kim Phúc bày tỏ quan điểm của mình. Hiện nay, những vấn nạn của bộ máy chính quyền Việt Nam thường rơi vào hệ thống chính quyền cơ sở. Càng xa trung ương thì càng xuất hiện một số cán bộ giống như sai nhà, thời phong kiến thực dân, chuyên hà hiếp những người dân yếu thế và không nắm rõ luật pháp. Thêm vào đó, trong quy chế chọn lựa cán bộ hiện nay, theo quy định của Bộ Nội vụ hay bên tổ chức các cơ quan của đảng, có rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng thực tế hiện tượng mua bằng chạy chức rất phổ biến. Ai cũng hai ba tấm bằng, nhưng có rất nhiều cán bộ cơ sở không có những kiến thức phổ thông. Qua phát ngôn, bánh mì không phải là thực phẩm của anh Trần Lê Hữu Thọ. Chúng ta thấy rằng các quy định để xây dựng một bộ máy chính quyền từ địa phương đến trung ương không hề thiếu. Nhìn vào thấy rất chuyên, rất hồng nhưng thực tế không phải như vậy. Ông Phúc nói thêm rằng bất cứ ai được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì từ sau năm 75 đến nay đều biết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng khi anh công nhân phải ra ngoài mua nước, mua bánh mì mà bị như thế thì anh công nhân chưa kịp đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản đã bị chính quyền địa phương đào mồ chôn anh. Chị G, một người dân Sài Gòn cho rằng cách hành xử của lực lượng chống dịch là không có tình người. Mặc dù người dân cũng phải tuân theo chỉ thị 16, nhưng thái độ của những người làm công tác chống dịch nên nhẹ nhàng, đối xử với đồng bào mình sao cho có tình người, có tình yêu thương người dân cần sự thông hiểu, có tình và lý. Bây giờ là lúc đùng bọc và kêu mang, đó là cái gốc của vấn đề. Câu chuyện bánh mì không phải thực phẩm, không phải là câu chuyện duy nhất mà cũng không phải là lý do duy nhất khiến dư luận bất bình về cách chống dịch của chính phủ hiện nay. Nhiều người cho rằng cách điều hành yếu kém của chính phủ hiện nay dẫn đến việc lạm quyền của những người thực thi nhiệm vụ. Có những thứ người dân cho rằng thiết yếu, nhưng cơ quan chức năng bảo không dẫn đến đôi cò, phần thua thiệt lại thuộc về người dân vì có thái độ chống đối. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu nhận định, nếu mà chỉ nói một mình ông phó chủ tịch phường thôi thì chưa đủ đâu, ông này chỉ là giọt nước tràn ly khi lên giọng giáo huấn cho anh công nhân rồi quay clip lại. Thật ra trước đó lực lượng kiểm soát di động đã có ý niệm này trước rồi, họ cũng không cho rằng bánh mì là thực phẩm, từ đó mới có việc đưa anh công nhân này về cho Ủy ban phường xử lý. Người xử lý là ông phó chủ tịch làm bước cuối cùng làm quay clip post lên mạng như một hình thức tuyên truyền cách xử lý vụ việc. Ông này chỉ là nút chặn cuối cùng, còn một loạt sai phạm đằng trước đó của các nhân viên công lực thi hành trên đường nữa. Họ có những quan niệm hết sức lệch lạc khi cho rằng bánh mì không phải là thực phẩm. Theo luật sư Mạnh, cách chống dịch hiện nay dường như không có một nhạc trưởng thực sự để điều phối mọi hoạt động, cũng không có một chính sách thống nhất. Có những cái gọi là quy định chống dịch của các cơ quan phòng chống dịch thì hầu như mỗi địa phương có cách hiểu khác nhau nên làm khác nhau. Thậm chí trong cùng một địa phương cũng hiểu khác nhau, mọi thứ gần như hoàn toàn tự phát, điều đó hết sức tai hại cho người dân, ông nêu ví dụ. Ví dụ, chợ là nơi cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho người dân, nhưng chợ truyền thống bị coi là nơi có thể lây lan dịch bệnh, cho nên họ đóng cửa, chỉ cho siêu thị và chuỗi hàng bách hóa xanh mở. Ngay lập tức, bách hóa xanh trở thành độc quyền và họ tăng giá như một cách ép dân lành. Nạn lạm quyền từ những cán bộ cấp cơ sở ở thành phố, chẳng hạn như lực lượng dân phòng, là vấn nạn chung lâu nay chưa thể giải quyết mạng xã hội tại Việt Nam vào đầu tháng 4 năm 2021, lan truyền một đoạn video dài hơn một phút ghi cảnh hai thiếu niên bị bảo vệ tổ dân phố 12, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh liên tục đấm đá tác vào mặt tại phòng giám thị trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10. Hai thiếu niên liên tiếp van xin nhưng người bảo vệ dân phố tên LQH vẫn không ngừng tay. Câu chuyện bánh mì được coi là đang nóng trên mạng xã hội mấy hôm nay. Chỉ cần mở Facebook lên thì hình ảnh bánh mì liên tiếp xuất hiện trong các dòng trạng thái. Hầu hết người dân đều đứng về phía anh thanh niên Trần Văn Em. Dường như câu nói của nhân vật lịch sử Hoa Kỳ Benjamin Franklin Where there's no law, there's no bread tạm dịch là nơi nào không có luật pháp, nơi đó không có bánh mì, lại đúng cho Việt Nam hôm nay. Không ngạc nhiên chuyện bánh mì không phải là thực phẩm. Chiều thứ hai 19 tháng 7, dân mạng cười ra nước mắt với câu chuyện bánh mì không phải là thực phẩm. Một tấm hình không rõ ai là tác giả được dân mạng truyền nhau là định nghĩa mới về danh từ bánh mì. Bánh mì là một loại gì đó ăn được nhưng nhất quyết không phải là thực phẩm. Mắc cười nhất là dưới định nghĩa này có dòng ghi chú kho từ điển đóng phạt. Có lẽ những ngày phong tỏa chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 ở Việt Nam sẽ còn đẻ ra lắm chuyện cười ra nước mắt như vậy. Học tập Sài Gòn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mới đây cũng áp dụng chỉ thị 16 chỉ cho phép người dân ra ngoài mua đồ thiết yếu. Chiều 18 tháng 7, khi ông Trần Văn Em, một công nhân xây dựng của dự án Vega City, ra ngoài mua bánh mì và nước mắt, đã bị tổ công tác phường Vĩnh Hòa chặn xe, xét giấy tờ. Dù ông em đã xuất trình giấy xác nhận yêu cầu công việc, do công ty ký vẫn bị tổ công tác giữ giấy tờ, giữ xe gắn máy và yêu cầu về phường làm việc vì cho rằng bánh mì không phải là đồ thiết yếu. Một người trong nhóm cán bộ dừng xe người dân đã dùng lời lẽ miệt thị, xưng hô mày tao và cho rằng người dân ở trên núi xuống lại còn dọa sẽ gọi điện cho chỗ làm việc đuổi việc ông. Sau đó tại phường, lý luận của ông Trần Lê Hữu Thọ, chủ tịch phường Vĩnh Hòa, bánh mì không phải là đồ thiết yếu, bánh mì không phải là thực phẩm, đã khiến dân mạng phản ứng, bàn tán. Đa số ngạc nhiên hoặc cười bò, chỉ có thiểu số là giận dữ. Trong nhiều bình luận tôi đọc trên mạng chiều ngày 19 tháng 7, tôi chú ý nhất đoạn bình luận của một Facebooker tên Thái Hạo Cả một đất nước bị bắt đi xây dựng một cái mà không biết cái đó là cái chi, tiến lên một nơi mà không biết tiến lên bằng đường nào, và tất nhiên là không biết hết thế kỷ này có đến được chỗ đó hay không, thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm, có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Một cái chỗ đứng trên bục giảng, mua tiền trăm, một cái ghế ngồi, mất tiền tỷ, thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm, có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Làm người mà đến quyền nói ra cái vui, cái buồn, cái nghĩ của mình cũng không có thì chuyện bánh mì không phải là thực phẩm có chi để ngạc nhiên lắm vậy. Ngạc nhiên tức cười. Tác giả Thái Hạ viết hoàn toàn đúng, sự ngu ngốc của ông Thọ không dừng lại ở câu nói trên mà còn ở chỗ cho nhân viên quay video clip khi đang làm việc với ông em để làm bằng chứng và trở thành gậy ông đập lưng ông. Ngày 19 tháng 7, dưới sức ép của dư luận, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phải chỉ thị chính quyền phường Vĩnh Hòa trả lại phương tiện và giấy tờ cá nhân cho ông em, đồng thời phải chấn chỉnh rút kinh nghiệm. Trên thực tế, điều đó cũng chỉ tạm thời xoa dịu sự bất bình của dư luận, chứ chẳng có chút thực tâm nào cả. Bởi trong công văn ra cùng ngày của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, khi liệt kê cái gọi là hàng hóa thiết yếu hoàn toàn ngó lơ, không nhắc đến tên bánh mì và không xếp bánh mì vào bất cứ mục nào, dù cho là hàng công nghệ phẩm, cho dù là sản phẩm từ bột, tinh bột. Dạ, cho dù không ngạc nhiên thì từ câu chuyện này ta có thể thấy người dân ai cũng có thể trở thành nạn nhân từ việc hành xử tùy tiện của cán bộ thuộc cơ quan công quyền. Sau sự việc này, các cán bộ phường Vĩnh Hòa chỉ bị rút kinh nghiệm nhưng ông em, một nạn nhân của việc hành xử tùy tiện, đã bị mất việc với lý do đi ra ngoài sợ lây nhiễm cho người khác. Có vẻ như ông em đã tìm được công lý nơi dư luận, nhưng không thể biện hộ được cho mình trước quyết định của công ty nơi ông làm việc. Rõ ràng quyết định đuổi việc ông em là sai, nhưng chắc công ty xây dựng đó đang tìm cách bảo vệ mình bởi không ai muốn mình bị mang tiếng chống lại chính quyền. Trước vụ ông em tại Sài Gòn sau vài ngày phong tỏa theo chỉ thị 16, dân mạng lan truyền một clip quay cảnh đội công tác ở Sài Gòn chặn một phụ nữ và đòi xem thuốc mà bà ấy mua. Khi bà ấy đưa ra mấy hộp bao cao su mua ở nhà thuốc Tây, một người trong đội đã nói bao cao su này không phải là hàng hóa thiết yếu. Thế là bà cãi lại, không dùng bao cao su mang bầu rồi đẻ sao cha? Khi người cán bộ nói sẽ điện thoại xin ý kiến người phụ nữ vấn cãi. Xin ý kiến cái gì? Bộ trong đó không ai cần bao cao su hả? Xem xong thật không biết nên cười hay nên khóc. Những tranh cãi về hàng hóa thiết yếu sẽ không dứt ở Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam khác khi chỉ thị 16 còn có hiệu lực và tôi hay bất kỳ người dân nào cũng có thể trở thành nạn nhân. Ngày thứ 11 Sài Gòn bị phong tỏa theo chỉ thị 16 nhiều người dân Sài Gòn vẫn đang thèm bánh mì, thèm nghe tiếng rao hàng. Bánh mì Sài Gòn 5.000 một ổ, đặc ruột thơm bơ. Có những điều bình dị vẫn diễn ra ở Sài Gòn. Hơn 100 năm qua giờ đã trở thành điều ước và giấc mơ của dân Sài Gòn. Có những món quà ngon mà người dân ai cũng mua được để lót dạ bất cứ lúc nào trong ngày giờ bỗng trở thành món xa xỉ. Mặt sát cán bộ không nghĩ bánh mì là thực phẩm, món bánh mì kẹp ở Sài Gòn chẳng đã từng lọt vào top các món ăn vặt trên thế giới đó sao? Và cho dù chẳng lọt top nào thì bánh mì vẫn luôn là thứ quà ngon dễ ăn vào mỗi buổi sáng, mỗi chiều tối đối với nhiều người, nhiều gia đình ở Sài Gòn.